chính thức thì chưa mà là thường thường là thường là đơn phương là dạng chưa chưa chính thức ba à, tư tuổi mà chưa có mối tình nào chính thức là sao lý do là em ờ, cũng có nhưng mà đến ờ, lúc mà người ta lựa chọn thì ta không chọn em mà cho chọn ờ, người khác mà cho chọn người khác trời ơi bà rồi mình là còn nguyên luôn <laughs> phải không dạ là tới giờ còn riêng luôn hả <laughs> muốn người đó phải có kinh nghiệm chút đỉnh để mà dìu dắt hướng dẫn mình không kinh nghiệm thì cạch thông à chị tường làm mai cho em người đã có lập từng để đổ lập gia đình rồi em chịu không dạ được em chịu à, rồi mình thua người ta sao mình có kinh nghiệm thì mình biết làm gì không ý là mình có thể hỏi những người khác hỏi ai hỏi, hỏi ông google hỏi ông google còn hai à, à. kiểu kiểu hai bên cũng để ý nhau mà chơi nói vậy nhau hết ủa vậy là cũng còn nguyên luôn dạ nguyên dạ nguyên con chưa con chưa mới con chưa mới con chưa mới vậy là cũng hợp luôn rồi nè ha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 Xin chào hai bạn Dạ em chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia và các bạn khán giả đang xem chương trình Dạ em tên là Lê Bảo Ngọc Sao tên giống tên gái vậy? Dạ ai cũng nói vậy Vậy hả? Dạ Họ có hỏi ba mẹ tại sao đặt cho mình cái tên như vậy không? Có ý nghĩa gì trong cái tên của mình không? Hồi đó thì à, bác ruột em thì thích à, chuyện Hồng Lưu Mộng À tôi nghi liền là đặt Lê Bảo Ngọc dạ, Nhà có ai tên Đại Ngọc không? Dạ không, có mình em thôi <laughs> Rồi à, nhà có đông anh chị em không em? Dạ em có một đêm trai ruột Trai tên gì? Dạ tên Trung Thứ à. khác rồi nè À chứ không có không có giống còn tên gái nữa dạ rồi ngọc là năm nay bao nhiêu tuổi dạ em năm nay 34 tuổi dạ là nhân viên văn phòng dạ quê em ở quảng ngãi Và hiện giờ mình đang làm việc ở đâu ngọc dạ em đang làm việc ở um, trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố Wow, làm về ờ, ngành nào trong đó? Nhân viên văn phòng đó chị À nhân viên văn phòng, làm ở đó lâu chưa? Dạ, 9 năm rồi Ồ, vậy cũng bền quá ha, chín năm rồi ha Hiện tại là mình sống với ai? Dạ em sống với uh, cha nuôi của em Ủa rồi ba mẹ ở đâu? Ờ, sống với ba nuôi Tức là vậy, dạ, tức là gia đình bác ruột của em không có con cho nên nhận em về làm con nuôi À à, thì lúc đây em có cha mẹ nuôi nhưng mà mẹ nuôi em thì mất ở đây khoảng 5 năm rồi ừ, nói là cha nuôi nhưng thật ra cũng là bác ruột đúng không dạ đúng là anh của ba mình dạ nhưng mà là ba mình còn là ba mẹ ruột dạ ba mẹ ruột em còn nhưng mà ờ, ở ở, quận gò vấp à cũng thành phố hồ chí minh hết dạ, luôn đúng rồi đúng không um, rồi à, chào em gái dạ, em chào các tường em ờ, em chào anh ờ, đối diện anh ngọc và các khán giả dạ em tên là bảo đề anh thảo em sinh ra lớn lên thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. À, hiện tại thì em đang làm giảng viên à, thỉnh giảng của trường Đại học Văn lan Dạy một môn gì? Em dạy uh, tiếng Anh. Dạy tiếng Anh, trường Đại học Văn lan dạy lâu chưa? À, em mới nhận về cũng cũng hơn tháng này nhưng mà kiểu dạy online. À thì trước đó thì mình làm gì cưng? Trước đó em cũng làm tiếng Anh luôn, dạy tiếng Anh nhưng mà dạy trung tâm. Ừ. Thì em làm cũng hơn uh, à, 4 năm. À đối tượng học sinh dạ cũng nhiều độ tuổi từ từ nhỏ tới lớn đều có nhà đông anh chị em không thảo à, em có hai chị em em là út rồi giờ đang sống với ba mẹ luôn dạ đúng rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì điểm mạnh của em thì à, em khá là hòa đồng dễ nói chuyện với lại em cũng biết à, đàn hát chút chút cũng thích nấu ăn thôi à, bây giờ cái chuyện nó tính sao tôi thấy sách sách cái đàn vô mà tôi nghe nó thích đàn hát bây giờ mở màn cái cho nó xôm cho nó vui nè hát tặng chị tường nè tặng anh ngọc nè tặng quý vị khán giả một bài dạ em xin hát uh, ca khúc uh, Take Me To Your Heart của wow. nhóm Michael Lance Stewart Wow, cô giáo tiếng Anh ha

your soul Give me your hand and hold Show me what love is Be my guiding soul It's easy Take me to your heart Wow Hay không? Dạ hay Hiểu không? Dạ cũng nghe được Tại đi quen mà dạ, dạ Đúng không? Dạ đúng rồi Sao mà thấy ấn tượng tiếng đàn hơn hay tiếng hát hơn hay là cả hai? Dạ cả hai Dạ cả hai hay ha hòa quyền ha lâu lâu mới có một tiết mục hay như vậy gửi cho khán giả nói chung là chuyện hay dở quan trọng mà cổ ôm đàn của tự tin của đá đã rất là to rõ như vậy là tôi thích rồi quá tuyệt vời Ủa rồi cô giáo dạy trên lớp có ai nào hát trò trò nghe không một trò vụ được hết một trò vụ hát hả nhưng mà hát trong lớp sẵn là đâu có đàn đâu phải không dạ không có gì hết đó. Ờ. hát ừ, hôm nay mốt mình đi đâu là mình cứ sắp theo cái đàn dễ lấy thiện cảm với mọi người đúng không dạ. rồi đó là ưu điểm mọi người cũng đã nhìn thấy rồi khuyết điểm là gì à, khuyết điểm của em thì ít nói ít cười à, khi mà em nói mà có hứng thú là thì em nhanh lắm với lại nhiều khi ở ngoài nhìn vô thì tưởng là là em khó gần á nhưng mà thực ra là ngoài lạnh trong nóng mà ta không biết <laughs> ngoài trong nóng à. vậy thì mình phải khắc phục yeah. Dạ. khắc phục cái cái cái đó chứ thôi người ta hiểu lầm mình rồi cái tự nhiên mình cũng bị ảnh hưởng trong những mức quan hệ yeah. Dạ. à, rồi còn quay qua lại với ngọc thì điểm mạnh điểm yếu của ngọc là gì ngọc mạnh của em thì em à, cũng có nhiệt tình như hòa đồng với, với, với mọi người ừ. thì cái điểm yếu của em là nó tật hay quên với lại một khi mà em có chú tâm gì á thì em mọi việc khác em, em mở dở đi ví dụ như à, bắt chuyện với à, nam thì không sao nhưng mà với nữ á thì em hơi hơi khó bắt chuyện với nữ tập lên cho nó dạng dĩ tự tin lên tình trường sao ngọc thì trải qua mấy mối tình rồi cưng chính thức thì chưa mà thường thường là thường là đơn phương là chưa chưa chính thức ba tư tuổi mà chưa có mối tình nào chính thức là sao lý do là em ờ, cũng có nhưng mà đến ờ, lúc mà người ta lựa chọn thì ta không chọn em mà cho chọn ờ, người khác mà cho chọn người khác trời ơi bà có rút kinh nghiệm ra là tại người ta có nói với mình phải biết biết tại sao người ta không chọn mình ta nói em là không có uh, nắm bắt cơ hội à nắm bắt cơ hội là cơ hội gì cái, cái ngày đi chơi à, cuối năm á ừ. thì cũng uh, tiếp xúc rồi thì mà mình ờ, chưa cơ, người ta cũng đã có ý rồi nhưng mà lúc đó em thì cũng như nhát quá nhát nên là chưa có tỏ rồi có nghĩa là thấy chưa tôi nói tôi nói nhiều lần trong chương trình rồi nhát quá là cũng không có tốt đâu nhiều khi người ta quen mình lâu mà người ta thấy mình không có cái ý gì người ta cũng nghi ngờ giới tính mình nữa <laughs> phải không chị tường nói đúng không dạ ủa thiệt luôn hả không, dạ, không dạ, dạ. ý là em là trạch thẳng hoàn toàn em là trạch thẳng hoàn toàn anh nói em là không có không có ý là à, người ta à, nói em là không chưa rõ ràng ừ. em tính là sau sau cái ngày đó em tiến tới luôn Trời, đợi sau ngày đó rồi mụ màng rồi à, thấy chưa dạ. cái người ta lấy người ra có bồ khác ta lấy chồng luôn dạ đúng rồi rồi mình là còn nguyên luôn dạ. <laughs> phải không dạ là tới giờ còn riêng luôn hả rồi tôi nói chơi chơi mà trúng thiệt hết trơn vậy trời trời đất ơi rồi ông tính ốm hoài ông giữ hoài hay chỉ vậy rồi bây giờ thí dụ có mối tình này nữa thì ờ, có có mạnh mẽ hơn không có tiến tới không dạ có dạ. nhưng mà trong cái cuộc sống em thì ngoài đó là tình yêu rồi công việc thì sao nếu như mà để gọi là một cái gì đó nhìn nhận lại mà có nuối tiếc trong cái tuổi trẻ thì em có nuối tiếc cái gì không mình mình theo bạn bè mình chọn sai sai cái ngành mình học à chọn sai ngành học người mình thích á mà mình không có chịu à, bày tỏ ra không nắm bắt cơ hội trong tình yêu đó. Dạ. thấy chưa dạ. công việc cũng nó có nuối tiếc mà tình yêu cũng có nuối tiếc thì bây giờ rút kinh nghiệm để từ nay về sau mình sẽ không có nói nuối tiếc cái gì nữa hết tuổi trẻ là phải dám yêu dám nghĩ dám làm muốn là cứ tới còn cái chuyện được hay không được là tính sao nhưng mà mình muốn mà mình không có quyết tâm thì người ta sẽ không ghi nhận cái sự à, cái sự mong muốn của mình thế bây giờ muốn tìm một cái người bạn gái hay là một cái người vợ trong tương lai của mình là người như thế nào ngoại hình thì dễ nhìn ừ. thì tính cách thì hiền có một chút cá tính có lỡ em sai thì có người ngăn em lại được ừ nhưng mà giờ mình chưa có kinh nghiệm về tâm tình trường thì mình muốn cái người bạn gái mình là cũng giống mình chưa có kinh nghiệm hay là muốn người đó phải có kinh nghiệm chút đỉnh để mà dìu dắt hướng dẫn mình không kinh nghiệm thì cạch thốn à sao vậy sợ thua phụ nữ hả không mặn thua chứ làm sao mà thôi nhường thí dụ giờ mình làm chương trình chị tường làm mai cho em người đã có lập từng để đổ lập gia đình rồi em chịu không dạ được chị à, rồi mình thua người ta sao mình có kinh nghiệm thì mình biết làm gì không ý là mình có thể hỏi người khác hỏi ai hỏi, hỏi ông google hỏi ông google vòng hai tường hay cũng hay chia sẻ lắm quý vị à, mới quý vị cần gì không biết hỏi ông google bây giờ ông google cái gì ông cũng biết hết nhưng mà cũng có một số chuyện nhạy cảm chưa chắc ông biết đâu nha à, mình phải tìm hiểu thêm nha thôi không ấy mình cứ bàn luận với người yêu mình đi là cái đó là tốt nhất đúng không em dạ đúng ờ, về ngoại hình thì cho một chị một chút xíu cái chuẩn đi thích là cao thấp mập ốm tóc dài tóc ngắn mắt to mắt nhỏ một mí hai mí gì có cái tiêu chuẩn gì không à, mét à, năm mươi trở lên năm tóc dài tóc dài hình thì à, cân đối cân đối đừng mập quá đừng mập quá đừng mập quá dạ em nhiêu ký dạ em khoảng 72 kg 72 em cao mét mấy mét tám. mét 68 72 kg rồi để chị tường nói chuyện với bên đây thảo uh, tình trường thảo sao thảo mối tình chính thức em cũng chưa có nhưng mà à. À, kiểu kiểu hai bên cũng để ý nhau mà chưa nói vậy nhau hết chưa nói gì hết sao biết ta để ý mình à, tại em có hỏi chị em á à, lúc mà đi về á thì đứng ở cổng đợi bạn nó xuống hỏi thì ừ. thì nói là cũng có để ý nhưng mà bạn nó trả lời là tại vì cái cái thân của thân thân của mình lo còn chưa xong sao mình lo cho người ta được cho nên không không có không có nói gì vậy, vậy là cái người cũng không biết nắm bắt cơ hội luôn lúc đó là bao lâu rồi học sinh viên toàn à, lâu dữ vậy đó hả ủa là có một mối tình đó thôi đó hả dạ vậy thôi là em cứ lo em học rồi em đi làm tại vì cái đó cũng đâu phải là mối tình có hẹn hò đi chơi riêng gì chưa có va chạm gì không à, cũng có mượn nắm tay mà vì do là hoạt động đoàn á chứ không phải là ừ, có nắm tay nắm tay đi sinh hoạt thôi hả chứ không phải nắm tay riêng hai đứa yêu nhau nữa hả dạ ủa vậy là cũng còn nguyên luôn dạ nguyên dạ nguyên con chưa con chưa mới con chưa mới con chưa mới vậy là cũng hợp luôn mình ha rồi mình là còn nguyên luôn dạ. <laughs> phải không dạ là tới giờ còn riêng luôn hả <laughs> dạ rồi tôi nói chơi chơi mà trúng thiệt hết trơn vậy trời cầu được ước thấy ha thôi về mình tự tìm hiểu thêm mà cái gì hỏi ông google ha còn ông google nó không được em bấm chữ cát tường cái tới chị luôn á để chị ờ, tư vấn cho cũng được được không dạ tin tưởng chị tường không dạ tin tưởng bao nhiêu năm mình không có bạn trai mình có buồn không à, dạ buồn thì cũng không mà cũng có cũng có nuối tiếc là tới thanh xuân mình nó nó trôi qua nhanh quá mình không hay mình có thích ai mà mình không dám tỏ tình nữa hay là có ai để ý mình mà mình không nắm bắt cơ hội không lúc đó chắc không đâu chị tại vì em cũng lo em học lên rồi em đi làm với lại thời gian làm nó cũng không có thời gian để em đi chơi nữa ừ. em ờ, em làm từ sáng rồi tới tối khoảng chín rưỡi mười giờ về tới nhà ừ à, lúc vừa học vừa làm ấy thì lo làm bài làm cái sao ừ. đi làm tiếp cũng không có thời gian để đi hẹn hò nuối tiếc của tuổi thanh xuân ha yeah. Dạ. muốn nhưng mà cũng không chưa đến nơi nào à, bây giờ mình tăng tốc lên nha bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè nghiêm túc một chút ừ. à, vui vẻ hài hước à, thành thật chân thành với à, đối tượng một chút cao thì từ mét sáu tám trở lên em cao mét mấy em cao mét sáu năm yếu và wow. cỡ em cũng không cần yêu cầu bạn bạn nam phải là à, ừ, cho bạn nữ ừ, trăm triệu gì đó không cần nhưng mà ý là cũng cũng biết chịu chơi gì em thì cũng được ừ. nói chung là nó ga lăng hào hoa chốt chứ đừng keo kiệt bụng xỉn đúng không chứ không cần thiết mình cũng làm ra ra tiền mình cũng không phải là chú trọng cái chuyện đó nhưng mà cũng phải biết ờ, cái cách cư xử cho nó nhìn nó ra lăng chút phải không rồi nếu mà được thì em muốn khi nào tiến tới hôn nhân thì khi nào mình tự cảm thấy chín mùi thì mình sẽ ừ, em có ngại đi làm dâu không dạ không vấn đề à, có thể dục thể thao gì không dạ hồi trước dịch thì em cũng có đi tập nhảy tung ba thì tuần ba bữa nhưng mà từ lúc mà dịch tới giờ em chưa dám đi lại ờ, rồi tới mùa dịch thì có lên ký không dạ chắc khoảng một hai ký dạ hả rồi cố gắng nha dạ em có hình không dạ có rồi ra chị mượn coi trời ơi mùa dịch lên ký 1665 bên đây à, đặc điểm nhận dạng là gì đây thôi tự coi đi 246 anh mà nó cao mét bảy hả em mét 68 mét 68 hơn mình được phân ngữ chị tiết lộ cho em luôn là ảnh có đeo kiến đó bốn anh đeo kiến em lựa đi loại bớt cho nó dễ kiếm chắc anh này quá anh nào anh anh góc trái anh góc trái tại sao em lại chọn anh đó ừ, em nghe giọng em đoán anh góc trái rồi đợi đi chị qua anh đây chị coi à, em nghĩ là bạn mình góc trái rồi bạn góc trái luôn sao bên kia cũng chọn góc trái bên đây cũng góc trái tại sao chọn bạn góc trái này đoán đây giọng nói giọng nói bên đây cũng giọng nói mà ra coi coi hôm nay đoán trúng không xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim không có trúng đâu hết trơn hết trọi á Trời Trời, rồi giờ đón lại đi Mình ờ, phải Mình phải luôn Em cứ uh, tới nhì phải vô à, đúng rồi đó. Đâu, ảnh đâu? Ảnh đây Rồi, bên này cô ấy đâu? Đó Rồi bây giờ thì ờ, gửi tặng quà cho nhau đi Có quà mình gửi tặng nhau đi Dạ em Dạ, cô có món quà gửi Trời ơi, cô này cô cao ghê ha Nhưng mà hơi béo nha đó phải giảm cân đi chứ còn trẻ chưa lấy chưa có con nữa mà bây giờ sinh con nữa là còn bự nữa mà cái này tôi thấy bự hơn trong hình á là, là là lên cân mùa dịch phải không chứ trong hình đâu có bự dữ vậy yeah. Dạ. nha rồi cảm nhận đầu tiên của bà, của ngọc như thế nào bạn nữ sinh có sao xuyến rung động gì không có rồi cảm xúc của em thì như thế nào à, thảo thấy uh, bạn bạn đang à, điềm đạm hồi nãy là nghe bạn bạn thảo hát là đúng không bây giờ em biết hát không dạ chút chút bây giờ em hát cổ đờn cho em hát được không dạ được đâu hỏi thử coi mình muốn hát bài gì coi cổ đàn được không mình hát bài à, tình đơn phương được không em dạ dạ được trời hay quá đàn sĩ bài gì cũng được hết nhiều lần gặp lần muốn ấy tiếng yêu đương sao chưa thành câu nàng đẹp từ ngàn muôn xa đến bên em anh đưa lối về nhiều lần trông nhìn em thật lâu nét thơ ngây chơi với sầu lây nàng đẹp từ ngàn muôn ngàn xa tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui lòng anh xa xuyến là người hay biết chăng anh đã yêu từ lâu Bên kia bên em thơ ngây mà rằng lòng mình đã ra Em không tin trên gương trong tình sâu chắc ngăn Giờ mùa hồn phai nhật Em hẹn em rồi em mang cô đơn trên lối về Anh xin yêu em đơn phương thả rằng mình đừng nói ra Để con tin trong gương tình sâu chắc ngăn Người đớn đau yêu em từ lâu Trời ơi hay quá thiệt sự là lần đầu tiên có một cái sự kết hợp trên sân khấu mà chưa có sự luyện tập trước mà nó vô như vậy cô này của đờn là tôi yên tâm rồi hồi nãy nghe rồi mà tôi cũng sợ anh này anh vô nhịp đâm ban là cô này của đờn không được mà thường thường mà do nhịp dư mà chưa có vợt trước à, lúc nào cũng có, là cũng bị ờ, lọt sọt lọt sọt mà công nhận anh này anh hát trúng nhịp ghê đó có đi học nhạc lý không dạ không tại ờ, chỗ em cũng thỉnh thoảng ca sĩ họ tới họ luyện luyện thanh thì <laughs> ngồi ngồi coi họ thử dù là nhân viên văn phòng đi chăng nữa mà cũng làm trong đoàn nhạc nhẹ ha cũng phải nghe ca sĩ hát ha tôi đúng rồi đúng rồi tại hèn chi hát hay dở không quan trọng trúng nhịp là không có sọc dưa nhạc sĩ đúng không một sự kết hợp rất hoàn hảo trong chương trình ngày hôm nay à, em thấy cái ờ, này có thu nhập của anh á ừ, thu nhập anh nói cực này nó cũng không không cao nhưng mà anh á thì ờ, ở chung với nhà với ba ba đôi anh nhà ở, ở đường nhỏ thôi nhưng cũng được mặt tiền dạ nhà cũng tương đối rộng rãi sau này mà cũng buôn bán hay là thậm chí mở lớp học là đều được hết á tại vì có lầu cũng có rau phòng rộng rãi lắm dạ ngoài ra anh nhà anh còn có nhà trọ cho thuê vậy cái đó thấp thôi <laughs> cái nhà nhà trọ cho con ờ, nhà trọ cũng, cũng mấy phòng mà yeah. Dạ. có khoảng chục phòng mà thì ba đầu anh quản lý thì coi như hai nhà chia nhau tại ba đầu anh ở ở gò dấp luôn yeah. Dạ. à, ờ, nếu, nếu mà sau này mình anh lấy vợ thì mình muốn ờ, mình sống ở đâu nhà anh yeah. Dạ. <laughs> nhà, nhà anh ở chỗ nguyên đậu thì ra phong trị có có khoảng trăm mét à dạ dạ đúng em không thích uh, năm điều em thích ở đàn ông là gì em em không thích là ví dụ như quen rồi mà không có công khai á thì cái thứ hai là em không thích uh, bạn nam nghe lời mẹ quá kiểu, kiểu không phải là em em muốn bất hiếu gì mà nhưng mà cái cái cái, cái gì cũng, nghe lời lớn nói là không có quan tâm tới cảm xúc của bạn gái á ừ. thì nó cũng không không có cân bằng thứ ba là bạn bạn nam uh, kêu việc kêu việc tính toán chi ly đó ví như uh, lâu lâu cho vợ một khoản gì đó để à, đi chợ trong trong ngày là cái về cái hỏi tiền thối này kia tính <laughs> tỷ kiểu vậy mà cái thứ tư là vô tâm cái này em thấy lý do này cũng cũng vì chuyện này mà nhiều người cũng ờ, đổ vỡ anh ừ. à, cũng không không quan tâm rồi mấy cái gì đặc biệt không có nhớ à, cũng cũng nhiều chuyện khác không không có tinh tế để ý à, cuối cùng là à, bảo thủ ví dụ như hai người có mâu thuẫn gì đó bạn nam không có tiếp thu cái ý kiến của đối phương ừ. thì nó dễ sinh ra mâu thuẫn lớn hơn ừ à, anh cũng không không không bị dính nhiều nào dạ à, anh anh có trải qua lần đổ vỡ nào không tại em thấy có có nghĩa là chịu đựng có nhiều đâu không đâu á em không biết là mình có trải qua lần nào à không cái đó thường đó là cái cái cái kiểu mẫu mà của mẹ mình hay là của gì, cô gì mình đó ngày xưa là bây giờ phải chịu đựng để lấy về chồng về, chịu đựng thường ấy là phải chịu đựng nó nó phải giờ là cái nam nữ ta bình quyền với nhau bình đẳng mà dạ, đúng. giờ mình một bên là cứ tiến đó mà bên cái lùi miết thì nó sẽ có ngày nó đổ vỡ ra dạ, đúng nên là ông anh anh muốn là coi như là có khó khăn hay là gì đó, thì vợ chồng đó là phải ờ, chia sẻ lẫn nhau chứ được cứ để mãi trong lòng là có ngày bùng phát lên là coi như là tan nãy giờ có ăn chưa dạ có à, lớp ta ăn rồi chút xíu nữa mình sẽ tiếp tục mình à, ăn nhiều ha mình trò chuyện với nhau mình thấy có có hợp không có hiểu nhau được miếng nào không dạ cũng tương đối dạ, chị cũng hy vọng ờ, là là các bạn sẽ tìm được những cái điểm mà mình mình, kết nối được với nhau thế thì hôm nay là chị nhìn xuống bên dưới là không thấy người nhà của các em đi theo để ờ, ủng hộ cũng như là góp ý cho mình thì à, bây giờ mình có người thân nào có thể gọi điện thoại được không thảo dạ em có mẹ em rồi em gọi cho mẹ nha alo con chào cô khỏe không cô dạ đã giờ dạ, rồi dạ, cô tường vậy là hôm nay cũng nôn nóng con gái mình đi à, tìm bạn cũng cũng cũng trong người cô cũng là nôn nao đúng không cô Dạ Dạ bây giờ cô mong muốn điều gì nè Mong muốn Thảo và tìm được người vừa ý Nhưng mà cô có cái yêu cầu gì không? Cô có cái tiêu chí gì không? Bạn chân thật là được à, cô được Bây giờ cô muốn bắt rễ hay là cô cho em Thảo đi làm dâu? Kiểu nào cũng được hết cô, kiểu sao nó vui thôi Dạ trời ơi mẹ mặt phúc hậu quá Bây giờ muốn con sao cũng được, con vui là được thích chưa Cô bây giờ hôm nay là các tường á có tìm ra được à, một bạn để giới thiệu cho Thảo Bây giờ con cho bạn ấy chào cô nha Bạn ấy tên là, dạ tên là Ngọc Nè chào bác đi nói chuyện, à thôi cô cô đi cho nó trẻ nha dạ em chào cô chào anh ngọc cô khỏe không cô dạ cảm ơn con ngọc quê ở đâu ngọc dạ con ở quảng ngãi nhưng mà con vào đây sống từ nhỏ rồi cô ơi dạ nhưng ngọc làm gì dạ nhân viên văn phòng cô ơi hồi nãy giờ à, hai đứa nói chuyện có vui không <laughs> dạ vui ạ nãy giờ ngọc hát chưa dạ có hát rồi cô không được nghe uổng quá <laughs> không sao cô về cho chương trình phát sóng lên là nghe à cô hay lắm em vừa đàn vừa hát cũng hay nha rồi hồi em đàn cho ngọc hát nữa trời ơi kết hợp tuyệt vời luôn cô dạ dạ cũng mong là hai đứa hợp nhau đi cho dạ. vui các tường cũng mong lắm đó cô bây giờ anh thua còn lại là hai bạn trẻ này có quyết tâm hay không rồi có chịu bỏ thời gian ra tìm hiểu vun đắp với nhau hay không thôi chứ hoàn cảnh à, điều kiện của ờ, ngọc ở đây là cũng rất là tốt dạ dạ dạ cảm ơn cô tường dạ tường massage dạ rồi giờ còn phần còn lại giờ cô ờ, cô chắc là cũng khích lệ cho cho ngọc với cho cho thảo một câu cho hai bạn tự tin lên nha cô con cứ thành thật với nhau đi làm cái gì nó cũng sẽ em xui hết dạ dạ cảm ơn cô nói gì cái gì xấu tốt cứ nói cho nhau nghe hết không có che giấu gì hết là sẽ thuận buồm xuôi gió thôi dạ thôi bữa nay các tường sẽ cố gắng nha bây giờ cô nói với thảo một câu để cho em nó nó tự tin hơn nha cô mẹ mẹ thấy là được hết ờ, chín mươi chín phần trăm rồi đó mà còn lại là con nha dạ dạ cố gắng lên dạ <laughs> rồi không phải cô ở nhà yên tâm nha giao cho các tường cô đừng lo quá rồi đợi chương trình ờ, lên là cô xem nha cô nha dạ dạ cảm ơn cô tường bữa nào xem đi xem lại là cái nào có cô tường là coi hết á dạ dạ rồi con chúc ờ, các tường chúc cô nhiều sức khỏe chúc gia đình nhiều sức khỏe nha cô dạ cảm ơn cô tường dạ chào cô dạ bây giờ còn lại hai bạn nè chị hỏi em nè bây giờ nãy giờ cảm xúc như thế nào dạ nãy giờ thảo cũng ờ, đạt khá nhiều cái tiêu chí mà em đặt ra rồi nên em cũng muốn tìm hiểu ờ, thêm nữa ừ. chắc là để ra ngoài tìm hiểu thêm ừ còn à, thảo thì sao thảo cảm thấy à, có cái à, suy nghĩ như thế nào trong lúc này dạ cũng thấy giống giống như anh ngọc là cũng cũng có nhiều tiêu chí đẹp chị nghĩ là hai cái quan trọng là cái chuyện em nói gì đầu hồi đầu lúc tình trường á hai bạn đều là những cái người mà đều là còn mới mẻ nếu mà đến được với nhau sẽ có những cái trải nghiệm cùng nhau rất là thú vị và rất là kỷ niệm rất là đáng nhớ à, hãy trân trọng những cái điều đó rồi trong cuộc sống thì cái tuổi mình nó cũng ngang nhau ai cũng chín chắn trong công việc có thể hỗ trợ được nhau nhiều trong cái công việc Rồi, thế bây giờ chị mời hai bạn đặt tay lên cái nút bấm Sau 3 tiếng đếm của chị Tường Nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh xuống giùm cho chị Không đồng ý mình có quyền lịch sự lấy tay ra 3 Thảo và mình đạt được khá nhiều cái tiêu chí mà em đặt ra rồi Nên em cũng muốn tìm hiểu ờ, thêm nữa thì ừ. chắc là thấy là được hết 99 ờ, phần trăm rồi đó dạ cũng thấy giống giống như anh ờ, Ngọc là cũng cũng có nhiều tiêu chí đẹp một rồi dễ thương quá